giờ ngủ trưa của đàn con siro ừ. một cái thời gian yên ắng rất là ngắn để có thời gian yên ắng Đây. cái dây hồng nè ừ, ngủ đi mấy đứa cứ ngủ đi Ờ, đực đen này đực vòng cổ đen uh, ờ, đực nâu uh, sẫm này đang ngủ này uh, đực uh, quài xanh này ừ, ừ. ừ thôi em nằm ngủ đi cái xanh này đực nâu nhạt quay mặt vào trong ừ đây ngược sáng rồi nhìn thấy gì rồi ừ. cái tím ừ. cái còi ừ. cái hồng đấy cái còi ừ. con ờ, đực còi một mình nó một chỗ được quài này tương đối là <clears throat> tương đối là có cái tinh thần uh, tự lập ừ. đà này thì ờ, màu mảng uh, là tuyệt vời khung gọng cũng khỏe ừ. đây đực đen này đực đen có chủ này tuyệt đẹp luôn ừ. đấy thực ra cái nét mặt của chúng nó là nó có cái độ tương đương nhau nét mặt của chúng nó là tương đương ờ, nhìn ở cái góc cạnh nào thôi có em ờ, cái quòi này là nhìn mặt nó quòi quòi nhìn ở trong nó hơi khác một tí và em đực quòi này nhìn mặt nó quòi quòi nhìn nó hơi khác một tí nhưng nếu mà khi nó nuôi riêng nó béo tốt lên thì nhìn nó cũng sẽ giống bọn này thôi Đây, mình ra nằm một chỗ này em cái xanh à, thời tiết hè đầu mùa thì khá nóng với chúng nó để cho chúng nó quen dần ừ. trong này là dễ chịu lắm rồi trong phòng tương đối mát ừ đây nhá bây giờ là như thế này là vì là chủ đứng chủ không sờ mó gì vào thôi chứ còn nếu mà chỉ cần xoa một con là tất cả cho nó dậy ngay dậy cho nó nhào vào ngay nhưng thôi để cho, cho nó ngủ không xoa cho nó đấy chứ xoa cho nó là tất cả cho nó sẽ cùng dậy ừ, tịch đen này quá đẹp dài luôn thôi em nằm xuống đấy đi đấy vừa mới thò cái cam xuống dưới thấp một cái là ừ cái hồng à không ừ đúng rồi cái hồng ừ. cải đỏ đực này là có đực ờ, đen này đây này đực ờ, dây ờ, nâu đậm này đực dây nâu nhạt và đực xanh còn lại là cái ừ. xinh tuyệt vời luôn Nhìn em cái hồng quài thế nhưng mà có lẽ là em ấy sẽ ở lại ừ. Nhi. có lẽ là sao em sẽ được giữ ở lại không có gì thay đổi ừ. đàn này là khung lớn lên là sẽ đẹp vừa phải à, sẽ là một cái đàn chó khung to đấy nhưng mà nó không bị uh, uh, quá dài và quá cao nó sẽ ở cái diện gọi là khung to nhưng mà chắc khung ừ. hôm nay mỗi đen được lên sóng nhiều nhỉ vì đen còn thức và nằm ở đúng vị trí gọi là vị trí ờ, để ờ, ờ, vào màn hình đẹp dài đứa nào cũng đẹp dài nhỉ tím xinh gái màu mảng thì đàn này là nó đều nhau tất cả màu mảng nó đều rất là cháy vàng cháy mảng màu nét tầm này là giờ ngủ trưa ừ. Ừ thôi ngủ đi chỉ xoa một tí thôi xoa một tí thôi cho nó gọi là có thôi đấy cái xanh ấy. ừ. thôi được rồi nằm đấy đi nằm đấy nằm đấy nằm đấy ừ, xoa tí ở bọn kia nó lại cũng dậy lại ra đây rồi xoa thôi vừa mới ngủ xong đây này mắt còn đang hơi đỏ đỏ này đang ngủ ngủ hôm nay ngủ uh, sâu ừ, cái tím với cái xanh có mấy con là chúng nó trèo ra đấy khi mà để như thế này là chúng nó trèo ra ngoài chúng nó chơi một này cho chơi có giờ thôi cho ra ngoài chơi có giờ thôi vì nếu mà cho chơi ờ, theo kiểu ờ, cả ngày ở bên ngoài thì chúng nó phá banh nhà ra luôn một con thì được chứ cả một đàn này thôi nó nô suốt ngày luôn không có giờ nghỉ ừ. đấy hai em gái xinh đẹp hồng và xanh ừ. và tím tím trèo lên đi vì ờ, con ờ, con đen kia nó nằm vững chỗ hả nó nằm vững chỗ thế nên là không trèo được lên đúng không đây này con ờ, con này nó con đực nâu con đực nâu nhạt này Đấy. À, mấy con đực thì nhìn nó to hơn đực nâu đậm đực nâu nhạt đực đen này nhìn ba con nó to hơn này đây con đen này đây, đen đây nâu đây nâu nữa đây nhìn nó to hơn cái thì có ờ, ba uh, con cái có thể nói là to gần như là con đực con cái này hôm trước cân là được ờ, uh, 6 cân rưỡi rồi đấy thì con đực kia nó, nó phải 7 cân rồi ừ. cái đàn này sẽ là một cái đàn khung to đấy cân nặng của chúng nó như thế là nó nặng hơn ừ, nặng hơn mấy đàn trước khơi được rồi tím cũng to mà tím cũng phải hơn 6 cân chứ anh có bảo tím quài đâu có mỗi con ờ, hồng này quài thôi nhỉ nó quài là do ngày bé nó nó nó nó, nó bị uh, uh, đau cổ mất mấy hôm đấy ừ. đó đứa nào cũng yêu luôn Đấy, hôm nay ờ, quay ờ, cập nhật ờ, cái đàn cún con của Siro tí để cho các bạn mà <clears throat> đã đặt cọc cái đàn cún rồi thì các bạn theo dõi cái con con cún của mình và các bạn mà đang thì ngắm cái đàn cún này thì có thêm cái hình ảnh để có thể ngắm cái đàn cún kỹ lưỡng hơn ở ờ, cái điều kiện ánh sáng ban ngày đây thực ra là cũng chưa đâu vẫn còn đang cửa sổ vẫn còn đang để rèm này đó nhưng mà nhìn màu mảng của chúng nó là nhìn nó nét căng rồi ok thôi các em ngủ đi nhá để ờ, hôm sau ờ, cho ra ngoài nền chơi rồi lại quay video cho nó ban ngày vậy ừ, ôm nhau ngủ chất trinh luôn nhỉ nhỉ chỉnh quá còn đấy là con nào con đấy là con à, con ờ, yên này xem nào à con dây màu hồng nhạt cái ừ. ôm con kia nào ừ. ok thôi rồi rồi ừ, em này em rất tình cảm luôn ngày bé là được uh, nó ốm uh, cho nên là cho nó uống thuốc với lại uh, chăm nó nhiều hơn mấy ngày rất tình cảm ừ. khung đấy khung người của chúng nó là cái khung của nó sẽ là một cái khung rất là chắc về sau vừa phải to con nhưng mà sẽ chắc khung ok hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo ai mà quan tâm ờ, cho con của trại thì cứ lưu ờ, cái số điện thoại zalo của trại 0981115000 nhé rồi ờ, gọi điện không được thì để lại tin nhắn một số bạn mà muốn ờ, sang ờ, xem cún con nhưng mà mọi người này không có nhắn tin cho mình trước để mình sắp xếp thế có khi đến khi sang thì một là nó ở cái giai đoạn cún con không thể gặp ừ, chưa chưa thể tiếp xúc với người lạ được hai là vào lúc mình bận sang có khi là gọi điện là mình không nghe được mình không biết nên là nếu mà ai mà có muốn đến ờ, ở Hà Nội ờ, gần muốn đến xem cuốn trực tiếp thì mọi người cũng phải liên hệ trước với mình để xem xem là hôm nào có thể sang xem được như bọn cuốn con này thì có thể là uh, khoảng tầm 4 năm ngày nữa là có thể xem cuốn trực tiếp được rồi này và cũng có thể đón cuốn luôn đón cuốn sớm luôn được tầm 4 năm ngày nữa là đón sớm còn nếu mà không thì để hai ba tuần nữa rồi đón ừ đàn cún này thì hiện tại đang ờ, không nuôi ở bên ờ, trại ở bên Thúy Lĩnh mà đàn cún này hiện tại là đang nuôi ở tại nhà ở ờ, ngõ 99 thị Công Hạ vì là siro mình nuôi ở nhà chứ mình không nuôi bên trại ok xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo để yên cho chúng nó ngủ này vào giấc ngủ nhìn thấy mắt đỏ lòm luôn